xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần phát trực tiếp của chị ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Và nếu như các em đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé. Em ơi, lấy giúp chị cả sổ tay tập 1, tập 2, à tập 2, tập văn xuôi nhé. Tập 2, tập 3. Săn nữa nhá, hết luôn. Các bạn ơi, các bạn có mặt ở đây không ạ? Xin chào các em. Các bạn ơi, các bạn có mặt ở đây không? Xin chào các bạn, chị quay trở lại cùng với các bạn ở trong một phần phát trực tiếp vô cùng đặc biệt À rồi Các em ơi, các bạn có mặt ở đó không ạ? Rất nhiều bạn hỏi chị rằng là Khi mà em đã có sổ tay văn học hay là các sách của chị rồi thì em sử dụng như thế nào để ôn cho hiệu quả đây? Thì ngày hôm nay chị sẽ giúp cho các bạn phản hồi và giải đáp cái câu hỏi cũng như là cái thắc mắc đó của các bạn nhé. Ok chưa nào? Cảm ơn các em, chúc các bạn sẽ có một buổi trưa vui vẻ nhá Hôm nay là rằm đúng không? Rằm tháng riêng Đấy, một lát nữa chắc là tầm này là các bạn cũng chuẩn bị hoặc là cũng đã ăn ờ, hạ hạ mâm lễ, ăn cỗ xong rồi nhở, đúng không? Ok, chị chào các bạn, chị chào Thắm Ok, chị chào Trung Kiên nhá, chị chào em, xin chào em Xin chào Thoa, xin chào các bạn Các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Ok, xin chào, xin chào các em Bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn nhé Chúng mình có một cái ờ, bộ sách học văn chị Hiên mà chúng mình đã đặt về Đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ học như thế nào cho hiệu quả đây? Chúng mình sẽ học như thế nào cho hiệu quả đây? Và à vừa rồi thì ờ, các anh chị admin có báo với chị là ngày hôm nay sẽ có một cái phần quà rất là đặc biệt dành cho các bạn Được không ạ? Bên cạnh cái việc là chúng ta được tặng vòng tay này Được không nào? Bên cạnh việc chúng mình được tặng vòng tay thì 10 bạn đăng ký sách đầu tiên ở trong phần livestream này sẽ được free ship các bạn nhé. Chỉ duy nhất 10 bạn thôi ạ. <laughs> Chỉ duy nhất 10 bạn thôi ạ. Chúng mình sẽ được tặng vòng tay và 10 bạn đăng ký sách đầu tiên thì sẽ được free ship nhé Ok không nào? Thế nên bây giờ những bạn nào mà muốn mua sách, muốn mua tài liệu của học văn chị Hiên để có thêm những cái tài liệu tham khảo và ôn thi trong giai đoạn nước rút này thì hãy để loại bình luận ở đây giúp chị. Chị sẽ chốt luôn 10 bạn nhá. Ok không ạ? Chị sẽ chỉ chốt luôn 10 bạn thôi. Em chỉ cần bình luận là chị ơi em muốn mua sách và chị sẽ chốt các bạn ấy từ thứ tự thứ nhất cho đến thứ 10. Ok chưa ạ? Hãy nhớ giúp chị 10 bạn đăng ký sách trực tiếp trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay thì sẽ được free ship nha. Và chỉ 10 bạn thôi ạ. Ok, chị thấy bạn đầu tiên rồi. Đầu tiên là bạn đây chị thấy có bạn Yến Tạ đúng không? Ok rồi, chị chốt nhá 10 bạn đầu tiên ạ à. Trước tiên là bạn Yến Tạ này À lúc đầu năm em mua không được gì <laughs> Là sao? À ok Yến Tạ nhá Chị chốt chị ghi vào đây luôn cho các bạn Chị ghi vào đây luôn cho các bạn nhá một bạn rồi, bây giờ chỉ còn lại 9 bạn thôi Được không ạ? À? Chỉ còn lại 9 bạn thôi nhá Chắc chắn là sẽ chỉ có Ok, Đoàn Minh Quyết này Đoàn Minh Quyết là bạn thứ hai từ từ đợi chị một tí nhá Chị không thể ghi nhanh hơn được Đoàn Minh Quyết, Thiên Nhi là bạn thứ ba Còn lại 7 bạn nhá Nhanh, nhanh chóng Được không ạ? Ok, bạn Nguyễn NT Nguyệt này Ok, 4 bạn rồi Còn 6 bạn nữa thôi Được không ạ? Còn 6 bạn nữa thôi nhá 5, 6, 7 Rồi Đỗ Văn Hùng hay Đỗ Văn Hưng đây Đỗ Văn Hùng hay Đỗ Văn Hưng đây Được không ạ? Là bạn thứ năm Rồi bạn nào chắc chắn mua nhá Nếu không thì phải nhường lại chỗ cho các bạn khác Được không? Đây là cơ hội chia đều cho mọi người Ok, Đỗ Văn Hưng nhá Văn Hưng, ok chị thấy rồi Ok, Hà Phương đúng không em? Hà Phương là bạn thứ sáu Còn bốn bạn nhá Còn bốn bạn thôi <laughs> nhanh chị chốt nhanh 7, 8, 9, 10 Còn bốn bạn nữa thôi ạ à. Em ơi, có nhiều đầu sách lắm Chứ không chỉ là bộ sách này đâu Có nhiều đầu sách lắm ở đây chị thấy có một bạn nữa là bạn Tấn Bảo đúng không? Tấn Bảo Ok Rồi Còn lại ba bạn nữa thôi nhá Còn lại ba bạn nữa Ok Tấn Bảo chị thấy rồi nhá còn lại ba bạn nữa thôi là chúng ta sẽ <laughs> hết slot có thể mua sách mà được free ship trong buổi trưa ngày hôm nay. Rồi ok bạn Hoàng Bảo Duy là bạn thứ 8. Hoàng Hoàng Bảo Duy là bạn thứ 8 nhá à, chị có tổng ôn không ạ à? là sao? Tức là có sách về tổng ôn hả em hay là như thế nào? Em phải đưa ra câu hỏi gọi là rõ ràng một chút, chi tiết một chút thì chị mới giải đáp được nhá. Rồi chỉ còn hai bạn nữa thôi Và từ giờ đến cuối phần phát trực tiếp này thì chị sẽ chốt nốt cho hai bạn Hiện tại bây giờ là chúng ta đã được 8 bạn rồi Ok chưa ạ? Hiện tại bây giờ là chúng mình đã có 8 bạn mua sách free ship rồi Bây giờ chị sẽ quay trở lại cùng với các em ở trong phần này để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái cách học bộ sách này À ok, Nhàn Lê nhá là bạn thứ 9 Còn một bạn nữa thôi ạ à. Còn duy nhất một bạn nữa thôi nha các bạn nhá À có sách tổng ôn, nếu sách tổng ôn em có thể săn à, em có thể tham khảo săn 8 cộng nhá. Em có thể tha, tham khảo săn 8 cộng. Ok chưa? Sách về tổng ôn các bạn có thể tham khảo sách săn 8 cộng nhá. Được không nào? Các em có thể tham khảo sách săn 8 cộng giúp chị nhá. Ok chưa nào? Cuốn đấy thì có giá là 185.000 cho cuốn săn 8 cộng một cuốn sách siêu to khổng lồ của chúng mình. Được không ạ? À? Một cuốn sách siêu to khổng lồ của chúng mình. Các bạn hãy hết sức lưu ý giúp chị nha. Ok được rồi. Hà Phương à, Hà Phương không không không mua nữa đúng không? Vậy thì còn hai bạn nữa. Từ giờ đến cuối phần phát trực tiếp này chị sẽ chốt nốt cho hai bạn. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau quay trở lại ở trong cái phần là đã có sách ở đây rồi, bây giờ chúng mình sẽ học như thế nào đây? Được không ạ? À? Bây giờ chúng mình sẽ học như thế nào với phần sách này? Chúng ta cũng đều biết rằng là ở trong kiến thức ngữ văn của chúng mình ấy thì chúng mình sẽ bao gồm 3 phần. Bao gồm ạ, à, thứ nhất, đọc hiểu. Được không ạ? À? Thứ hai là nghị luận xã hội. Được không nào? Thứ ba là nghị luận văn học. Đúng chưa? Chúng mình có 3 phần này nhá. Đối với phần đọc hiểu, đương nhiên chúng ta sẽ phải học về các cái kiến thức ngữ pháp trước. Đúng không ạ? Và sau đó chúng mình luyện tập. Đúng chưa? Nghị luận xã hội chúng ta cũng phải học về phương pháp trước, sau đó chúng mình luyện tập. Đúng không ạ? Và nghị luận văn học cũng như thế, chúng ta phải có kiến thức nền, chúng ta phải có phương pháp làm, đúng không ạ? Và chúng ta luyện tập. Được không ạ? Các bạn nhớ lại giúp chị, các bạn hoàn thành được tất cả những cái này. Đương nhiên điểm văn của các bạn là 8 cộng. Được không ạ? Đương nhiên điểm văn của các bạn là 8 cộng Mà chúng ta thấy rằng nhá Phân bổ ở trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Thì chúng mình sẽ có này Phần đọc hiểu là bao nhiêu? Phần đọc hiểu là 3 điểm 2 điểm Và 5 điểm Đúng chưa ạ? Thế thì bây giờ rõ ràng nếu như ở trong cái tiến trình mà chúng mình ôn thi, chuẩn bị sẵn sàng cho việc ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia, thì bao giờ các bạn cũng phải ôn cái câu nghị luận văn học này trước. Được không ạ? Bao giờ các em cũng sẽ phải ôn câu nghị luận văn học này trước. Hết sức lưu ý giúp chị nhá. Chúng ta phải ôn câu nghị luận văn học này trước. Vậy thì ôn câu nghị luận văn học này chúng mình sẽ ôn như thế nào? À, Chúng ta thấy rằng là như chị đã nói Để có thể hoàn thiện được một cái câu nghị luận văn học Thì bao giờ chúng mình cũng bao gồm các yếu tố cần phải quan tâm Đó chính là Thứ nhất, chúng ta phải có một cái nền tảng kiến thức nền thật là chắc Đúng không ạ? À, rồi tiếp theo Chúng ta phải có gì ạ? Một phương pháp làm dạng đề đó hợp lý Bởi vì không có phương pháp làm dạng đề hợp lý Thì đương nhiên là các bạn sẽ bị lạc đề ngay từ đầu luôn hoặc là các bạn triển khai vấn đề là các bạn sẽ làm không tới và giải quyết không triệt để vấn đề. Đúng không ạ? Phương pháp nhé. Bên cạnh phương pháp thì các bạn còn cần cái gì nữa ạ? Bên cạnh phương pháp thì các bạn còn cần có những cái phần như là liên hệ mở rộng này. Đúng không ạ? Chúng ta có gì ạ? À về cái hình thức trình bày này. Đúng chưa nào? Phải đảm bảo chữ sạch sẽ mọi thứ, đúng không ạ? Nhá, hãy lưu ý giúp chị thì đây là những cái yếu tố mà các bạn cần nhé Về cốt lõi chị đánh giá phần kiến thức nền này vẫn là cái phần quan trọng nhất Thế thì ở đây chúng mình sẽ học cái kiến thức nền đó bằng bộ sổ tay văn học Ở đây các bạn có thể nhìn thấy nhá Chị sẽ mở ra cùng với các bạn Các bạn nhìn ở đây ạ Ví dụ bài đầu tiên là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Chúng ta bao giờ cũng phải học hai cái phần kiến thức Một là phần kiến thức về tác giả và hai là phần kiến thức về tác phẩm đúng không? Thì ở đây, ví dụ nhá chị có thông tin về tác giả ở đây là Quang Dũng chẳng hạn Ở đây chị có các từ khóa Nhưng mà cho các bạn từ khóa này không phải là để các bạn chỉ, chỉ để im cái từ khóa đó là như thế Mà ở đây các bạn phải gì ạ? À ở đây các bạn phải ngồi Các bạn nhìn các từ khóa đó và các bạn phải tự diễn giải theo ý hiểu của các em giúp cho chị Nhá phải diễn giải lại theo cái ý hiểu của các bạn giúp cho chị Chị lấy một ví dụ đơn giản như thế này Nhìn vào trong này chúng ta sẽ bắt đầu học nhé đây, hôm nay tôi ngồi, tôi học Tây Tiến của Quang Dũng chẳng hạn. Được không nào? Tôi bắt đầu từ tác giả Quang Dũng trước. Rồi, Quang Dũng được biết tới trong nền văn học Việt Nam hiện đại với hình ảnh của một nhà thơ đa tài. Làm thơ, vẽ tranh, viết văn, soạn nhạc, thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Được không ạ? À? Thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả Và đề tài mà người nghệ sĩ này thường viết trong cái quá trình sáng tác của mình là viết về đề tài người lính và đề tài quê hương. Quang Dũng đã mang trong mình phong cách thơ hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Ok chưa ạ? Và ông là một nhà thơ chiến sĩ, cũng là một trong số những tác giả tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Nếu như các bạn còn băn khoăn nữa thì các bạn hoàn toàn có thể đây ạ. Được không? Các em có thể dựa vào cái đoạn văn ở phía dưới này. Cái đoạn văn ở phía dưới này sẽ hỗ trợ vô cùng đắc lực cho các bạn đấy Hỗ trợ đắc lực ở đây đó chính là chúng mình sẽ có thể viết dựa vào cái phần này để viết mở bài, viết luận điểm 1 Thậm chí là trong cái phần phân tích các bạn cũng có thể sử dụng những cái thông tin này để chúng ta làm cho gì ạ? À, để cho chúng ta như thế nào? Để cho chúng ta có thể à viết được những cái đoạn văn sâu hơn Ok chưa nào? Nhá, lưu ý giúp chị Được không nào? Lưu ý giúp chị nhá Thì đây, các bạn có thể nhìn vào đây ạ Nhá Ok chưa ạ? Được không nào? Rồi, đấy nhá, thì các bạn sẽ tập trung giúp chị Ở đây này, bên cạnh đó chúng mình còn có những cái li ngữ liệu thơ Ví dụ như ở đây, các bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Quang Dũng này Đôi mắt người Sơn Tây, được không ạ? À? Hay là bài thơ mây đầu ô Thì đều là những cái phần mà chúng ta có thể học nhá Đều là những cái phần mà chúng ta có thể tập trung để chúng ta học Sau đó chúng ta chuyển sang phần tác phẩm Chúng ta bắt đầu học thông tin của tác phẩm này thì các bạn có thể thấy ở đây là bài thơ Tây Tiến được sáng tác vào năm 1948 khi tác giả tham dự đại hội thi đua ở làng phủ Lưu Tranh và để có thể ghi nhớ về cái tác phẩm này thì chị đã đưa ra một cái cách ghi nhớ về hoàn cảnh sáng tác chi tiết của bài thơ tức là chị để cho như thế nào ạ? À dọc theo cái chiều của lịch sử luôn thì chúng ta sẽ rất là dễ học. Năm 1947, Quang Dũng gia nhập binh đoàn Tây Tiến, từng giữ chức vụ đại đội trưởng được không ạ? Đến năm 1948, sau một khoảng thời gian không lâu điều chuyển sang đơn vị khác. Đến năm 19 gì ạ? Cũng trong năm 1948, cụ thể là cuối năm 1948 thì tham gia đại hội thi đua ở làng Phủ Lưu Tranh, bao nhiêu nỗi nhớ về những người đồng chí đồng đội của mình đã thúc giục Quang Dũng viết bài thơ Tây Tiến. Được không ạ? Bài thơ này ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến nhưng sau đó thì đã được tác giả đổi lại thành Tây Tiến. Được không nào? Thì chúng mình sẽ nhớ thông tin của tác phẩm như vậy Sau khi nhớ thông tin của tác phẩm xong Đương nhiên là các bạn sẽ phải ghi nhớ cái phần nội dung chi tiết của bài thơ đó rồi Thì đây các bạn sẽ ghi nhớ bằng cách này Trước tiên là các em định hình ra là trong cái tác phẩm đó là thơ hay là văn xuôi thì chúng ta cần phải nhớ những cái vấn đề gì chia ra nội dung kiến thức như thế nào thì đây ví dụ chị chia rất cụ thể cho các bạn theo một cái bố cục như thế này rồi thì các em cứ chủ động học theo cái này nhá Ok chưa ạ? Các bạn chủ động học theo cái này nhá Và có thêm một cái phần nữa ở trong cái cuốn sách này các bạn cũng có thể tham khảo Đó chính là chúng mình có thêm một cái phần liên hệ mở rộng ấy Đấy là cái phần mà các bạn cũng hỏi chị nhiều ấy thì các em có thể xem phần liên hệ mở rộng ở trong cái chỗ này luôn nhá Tức là trong cái phần liên hệ mở rộng này ấy Thì các em có thể ứng dụng vào Được không ạ? Đây ví dụ đây Đây là cái phần liên ngữ liệu liên hệ mở rộng Thì các bạn cũng có thể ứng dụng vào luôn Trong cái phần mà các em học về kiến thức nền của mình Được chưa ạ? Các em ứng dụng vào luôn trong cái phần mà các bạn học về kiến thức nền của mình Lưu ý giúp chị nhá Ok không ạ? Rồi các em ơi, các bạn ơi, các bạn có hiểu không? Các em có hiểu các cái vấn đề mà chị vừa chia sẻ cùng với các bạn không? Các em có hiểu vấn đề mà chị vừa chia sẻ cùng với các bạn không ạ? Nào, được không nào các em? Ok không ạ? Có bạn nào đang cảm thấy là mình đang kiểu như là bị gặp cực kỳ nhiều khó khăn ấy trong cái việc học kiến thức nền ấy bởi vì đây là một cái phần kiến thức chị phải thừa nhận nó là dài nhất và nó là nặng nhất đúng không ạ các bạn nào các em ơi có bạn nào bị bị cái bởi cái trường hợp đó không ạ có bạn nào bị bởi cái trường hợp đó không ạ tức là kiểu như là cảm giác như mình kiểu rất yếu ấy mình rất yếu trong cái đó ấy Ok, bạn nào muốn mua sách thì một lát nữa có thể chủ động nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để các bạn sẽ được uh, tư vấn cụ thể hơn nhé. Để các em sẽ được tư vấn cụ thể hơn nhé. Được không nào? Ok không? Thêm một cái cuốn sách nữa. À làm sao để nhớ lâu hả chị? Chị nói thật với các bạn nhé. Nếu như mà để chia sẻ về việc làm như thế nào để nhớ lâu thì chị nghĩ không có một cái cách nào khác ngoài cái việc đó chính là chắc chắn là các em sẽ phải viết rất là nhiều có thể là các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để các bạn gạch ý ra, các bạn ngồi, các bạn tự diễn giải lại theo cái lời văn của mình. Nhưng mà bản thân chị thì nghĩ rằng là khi mà các bạn ngồi ấy và tự diễn giải được thành lời văn của mình như thế ấy, thì yên tâm một điều là các em sẽ nhớ cực kỳ lâu. Được không ạ? À? Yên tâm một điều là các bạn sẽ nhớ cực kỳ lâu. Được chưa nào? Đó, đó là cái cuốn sổ tay văn học nếu như mà các bạn muốn tìm một cái cuốn sách để các bạn ôn kiểu như là rèn luyện thêm về phần diễn đạt thì các em có thể tìm tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm. Đây là một cái cuốn sách mà như chị nói nó là cái cuốn sách siêu to khổng lồ cả về mặt nội dung và hình thức Và giá của nó là 139 nghìn Ok chưa nào? Giá của nó là 139.000 các bạn nhé Một cuốn sách siêu to khổng lồ cả về mặt nội dung và cả về mặt hình thức luôn Bạn nào nhận cuốn sách này xong cũng bảo với chị là Chị ơi, em không thể nào nghĩ ra được là cuốn sách nó lại siêu to khổng lồ đến như thế Làm sao để làm văn thật sâu và thật dài Nếu như để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để làm văn thật sâu ấy thì chị chỉ có một cái lời khuyên duy nhất cho các bạn thôi Đó là các em phải thực sự hiểu bản chất của vấn đề nhá phải thực sự hiểu bản chất của vấn đề ví dụ em học một tác phẩm em phải hiểu ngọn ngành tức là em không phải là học kiểu hớt hớt ở trên giống như kiểu học thuộc đâu mà em thực sự hiểu là tại sao người ta lại viết như thế ấy. tại sao nó lại là như thế ấy. Được không ạ? À? Còn đương nhiên dài thì em phải có vốn ngôn từ hay ho Phải có vốn ngôn từ đa dạng Thì khi đó em áp dụng vào sẽ ok hơn rất là nhiều Hiểu ý chị ông nào? Đây là cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm Cuốn này thì chị đã sử dụng rất là khá là nhiều Ở trong những cái phần có sách phục vụ phần đọc hiểu nhá Đây để chị, đợi chị một chút rồi sẽ có Được không nào? Đợi chị một chút rồi sẽ có Cuốn này có giá là 139.000 Cuốn này có giá là 139.000 Và các bạn sẽ có 40 bài văn mẫu ở 40 đề khác nhau ở trong này được không ạ? À? Các bạn có thể à, tham khảo cái cuốn này để giúp cho mình có những cái bài văn tham khảo ứng dụng vào bài văn của mình luôn. Ok chưa nào? Nếu như bạn nào mà tìm một cái cuốn để tổng ôn thì đây ạ, à, đây là cuốn tổng ôn cho các bạn Săn 8 cộng văn Ok, chị cảm ơn em nhá Chị cảm ơn Gia Lộc rất nhiều Chị cảm ơn em Cảm ơn em Ngày dạo gần đây thì nhận được phản hồi nhiều từ các bạn lắm Các bạn ấy mua sách và các bạn ấy phản hồi rằng là Em không nghĩ là là những cái thứ em tìm lại ở đây Nên là chị cảm thấy rất vui về điều đấy Đây là cái cuốn tổng hợp cả đọc hiểu Nghị luận xã hội Và mình có cả phương pháp về nghị luận văn học Tức là đây là cuốn sách về phương pháp và trong đấy thì mình còn có 20 đề để mình có thể làm, có thể thực hành nữa Dạo gần đây thì không hiểu sao nhưng mà săn 8 cộng bây giờ là chiếm to bằng Diệu Ly ơi Săn 8 cộng to bằng 40 bài văn mẫu luôn Cũng là cuốn sách siêu to khổng lồ luôn em ạ Siêu to khổng lồ luôn Đúng bằng 40 à, bài văn mẫu trọng tâm luôn Nhá Hiện tại thì cuốn này đang có giá là 185.000 nha các bạn Hiện tại cuốn này đang có giá là 185.000 Và Hiện tại thì săn 8 cộng bây giờ đang gọi là chiếm chỗ của sổ tay nghị luận xã hội để trở thành sách gọi là best seller của Văn trị Hiên trong thời gian vừa qua. Không hiểu sao các bạn ấy lại yêu thích cuốn này đến vậy. Có thể là bởi vì cái cuốn này nó bao hàm tất cả những cái kiến thức mà chúng ta phục vụ cho kỳ thi Cả đọc hiểu, cả nghị luận xã hội, cả nghị luận văn học và có cả bộ đề để làm nữa Thế nên là nó chiếm các bạn ấy yêu thích chăng? Chị cũng nghĩ là như vậy nhá Thì các bạn có thể tham khảo cái cuốn săn 8 cộng này Ok không ạ? Các em có thể tham khảo cái cuốn săn 8 cộng này nhá Được không? Các em có thể tham khảo cuốn săn 8 cộng này Nhá, được không nào? Đây Đây, đây, đây, đây, đây Được không? Cấu trúc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia này Kiến thức ngữ văn trọng tâm này Kiến thức bổ trợ làm bài thi then chốt này Bộ 20 đề trọng tâm và giải hướng dẫn giải đề này Lời khuyên ôn văn trong giai đoạn nước rút Ok chưa ạ? Đấy là nội dung chính Ở đây có phần lưu ý sử dụng sách hiệu quả này Và các bạn cứ thế là các bạn làm thôi Ok chưa? Nhá đây là cuốn săn 8 cộng Được chưa nào? Nếu mà dẫn chứng về chuyện thì phải tìm hiểu bộ sổ tay văn học thôi nhá Và thêm một cái cuốn nữa đây chị muốn giới thiệu cùng với các bạn Đây, cuốn này thì không siêu to khổng lồ Cuốn này thì chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi Nhưng mà nhỏ nhưng mà lại có võ <laughs> bởi vì là nó đi rất là thẳng vào vấn đề Nó trình bày cụ thể những cái mà các bạn đang cần khi các bạn làm nghị luận xã hội luôn Chị thì chị cũng nghĩ rằng là thật ra đối với cái câu nghị luận xã hội ấy Chị không cần phải lan man và dài dòng làm gì hết Kể cả trong cái việc viết sách cũng như thế Cứ đi thẳng vào vấn đề luôn thì lại hay ho Được không ạ? Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội có giá là 149.000 Ở trong này thì sẽ bao gồm 4 phần các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ Đó là phương pháp làm bài, dẫn chứng, bộ ờ, dẫn chứng tức là chúng mình cũng như là một cái cuốn sổ tay dẫn chứng luôn bài văn mẫu và bài tập các bạn nhé chúng mình sẽ có 60 bài văn mẫu và 50 bài 50 đề bài để luyện tập tức là trong này chúng ta có 110 đề ok chưa nào cứ rèn xong 110 đề này thì chị nghĩ là các bạn cũng lên, cũng lên một cái đẳng cấp khác đấy Ok chưa? Thì đây là cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội cùng với một cái lời gửi gắm đến các bạn Đó là chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả Nên là các bạn phải nỗ lực và cố gắng lên Ok chưa nào? Đấy, và đây là sổ tay văn học Bộ sổ tay văn học Ok chưa ạ? Bộ sổ tay văn học đây này Đây là hai cuốn văn xuôi các em nhá Đây là hai cuốn văn xuôi Rừng xà nu này Chiếc thuyền ngoài xa này nhìn thấy không? Rừng xà nu này Chiếc thuyền ngoài xa này à, Vợ chồng A Phủ này Thấy không? vợ nhặt này Các em thấy chưa? Đấy hàm ẩn ở trong hình vẽ là như vậy đấy Ở đây là chúng ta có tuyên ngôn độc lập này Người lái đầu sông Đà ai đã đặt tên cho dòng sông này Được không ạ? À? Hồn chương ba ra hàng thịt này Đấy thấy không? Đấy thì nói chung là các em có thể tham khảo nhé. Các bạn có thể tham khảo giữa mua sách và học khóa học văn của chị thì nên chọn cái nào ạ? Chị thì cũng không khuyên các bạn nên chọn cái nào Nếu như các em là những người có tinh thần tự học cao Các em hoàn toàn có thể mua sách về học Nhưng nếu mà bản thân các em đang là một cái người mà kiểu rất lười biếng ấy Thì chị nghĩ là nên lựa chọn khóa học Còn nếu như mà các bạn mà ở cái tuyếp người mà vừa lười đọc lại vừa lười học <laughs> Thì chị nghĩ là phải lựa chọn cả hai thôi Được không? Nhá có quyển nào có dẫn chứng về thơ không ạ? Em có thể tham khảo cuốn 1 của bộ sổ tay văn học nhé Tập 1, đây, tập 1 tập thơ Được không ạ? Em có thể tham khảo cuốn tập 1 tập thơ nhá Ok chưa nào Đào Huyền? Được không ạ? Bộ sổ tay văn học bao nhiêu cô giáo? Chúng ta có bộ full này, ba cuốn rất là dày, ba cuốn rất là xinh xẻo. Khi mua bộ sổ tay văn học thì các bạn được tặng thêm một bộ mở bài này em được tặng thêm một vòng tay may mắn Và hiện tại thì bộ này đang có giá ưu đãi là 499.000 các bạn nhé Thôi chị nói thêm về khóa học thôi chị mệt lắm <laughs> Chị nói thật là như vậy chị sắp xỉu đến nơi rồi Kiểu như là đói mà đã ăn trưa đâu Các em còn được ăn trưa rồi chứ chị đã được ăn đâu Nên là chị đang rất là đói Chỉ muốn phát trực tiếp với các bạn như vậy Để trong ngày hôm nay các bạn hiểu thêm về các em hiểu thêm về các đầu sách của chị để các bạn có được một cái lựa chọn sáng suốt khi mà các em mua các đầu sách này. Ok chưa ạ? Còn lại về khóa học thì các em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để tìm hiểu nhá. Cái khóa học mới nhất của chị là khóa học cốt văn và khóa học kiến thức nền là hai khóa học chuẩn bị chạy. Đấy, thế nên là các em sẽ à, tìm hiểu xem là mình đang yếu phần nào thì các bạn có thể chủ động tìm hiểu về cái đó nhá vừa ăn vừa livestream đi chị <laughs> thôi các em ơi các em để cho chị nghỉ một tí nhá các em để cho chị nghỉ một tí tổng tất cả các quyển dạy văn của chị giá bao nhiêu ạ cái này <laughs> chị cũng không nhớ được nhưng mà nó có một cái combo rất là rẻ đấy có một cái combo rất là ê, e, ok thì em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị hiên nhá nhắn tin cho admin fanpage học văn chị hiên được không để có thể được giải đáp được không nào? Và cả khóa học và cả sách đều đang có những ưu đãi đấy Đúng rồi, chính xác nhá Ngọc Thịnh nhá Em có thể tham khảo cái cuốn đó Em có thể tham khảo cái cuốn đó nhá Ok chưa nào? Rồi, nghe à, chị bao giờ có khóa tổng ôn Chị có khóa đó rồi đấy Thảo Phương ạ à. Bắt đầu khởi động để đăng ký rồi đấy Chưa học đâu Nhưng mà khởi động để đăng ký rồi Em có thể tham khảo thông tin Và nếu như cảm thấy hợp lý thì có thể đăng ký nhá Thảo Phương nhá Ok không ạ? Rồi ngày hôm nay giải đáp cho các bạn trực tiếp luôn Không có lan man dài dòng gì cả Nói thật luôn là đây là giải giải đáp trực tiếp luôn Thực tế luôn Để các bạn không phải thắc mắc và không phải hỏi lại chị nữa Được không ạ? Cảm ơn Kim Anh nhá, chị cảm ơn em rất nhiều vào thành phố Hồ Chí Minh, chị nhất định sẽ gọi em <laughs> Chị nhất định sẽ gọi em, cảm ơn em à, Nói chung là à, hy vọng là sẽ được các bạn ủng hộ được không ạ? À? Hy vọng là sẽ được các bạn ủng hộ và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã theo dõi phần phát trực tiếp này của chị. Dù không phải là chị chia sẻ cụ thể về một phần kiến thức nào cả, sớm thôi chị sẽ quay trở lại cùng với các bạn trong những cái phần phát trực tiếp phục vụ kiến thức cho các bạn để cùng với các bạn đồng hành cùng với các em trong cái chặng đường chinh phục à, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Cố gắng lên nhá, 2K3 nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Chúc các bạn sẽ có một ngày thứ sáu thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình và những người thân yêu nhé. Hãy nhớ là lúc nào cũng phải đặt cái việc học ở thời điểm này lên hàng đầu nhá Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.